Hello Xin chào các bạn đến với channel Thành Dòng TV Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái món à, rất là đặc biệt Chúng tôi sẽ chuẩn bị dao và đồ để à, đi à, lấy xương rồng Cái cây xương rồng và chúng tôi sẽ làm một cái món xương rồng luộc và xương rồng xào Để cho các bạn ăn xương thử Xương rồng xào lăn à, Xương rồng xào lăn, ok Bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng chờ đợi để chúng tôi đi à, tìm xương rồng à, hành trình đi tìm xương rồng và sau đó thì chúng tôi sẽ chế biến ra món ăn ok goodbye see you again à, các bạn à, chờ trong giây lát nha chúng tôi sẽ à, di chuyển và tiếp tục nối hình tiếp anh em ơi à, chúng tôi đã tìm thấy à, xương rồng rồi nhé đấy, cho anh em xem xem xương rồng đấy nhé đấy lát nữa thì tôi sẽ lấy cái xương rồng này về đây lấy xương rồng này về để à, à, chúng tôi sẽ chế biến món ăn à, xương rồng xào lăn ủa ra ra lấy dao đi ra lấy dao đi Thế ra mà ở trong cốp xe nhá Vãi cả không biết mở Ở xe luôn mà Mấy hầm mà mấy, mấy không ấy Quay đi, quay hết lại đi đây đang quay đây mà Đây Ở trong con dao đâu Dao trong đấy mà nhá anh em nhá anh em có muốn ăn món xương rồng xà lan không non là ngon nhá Đâu? giới thiệu với anh em đây nữa ngon non đây, non đây, là đây. ngon nhá ui có quay quay xa xa một tí cho nó to này ua to nha Ngon tuyệt vời nhá. Wow. Đây là đặc sản đấy nhá anh em nhá. <laughs> đặc sản. Chỉ có vùng cao mới có thôi nhá. Ờ mà cái này ờ, đây đây đây đây. Cái to này. Ui cái cả cái, cái búi đấy bao nhiêu cái to này mà. <clears throat> anh em nhớ là là là ăn cái món này là ngon lắm. Độc lạ và ngon nhá anh em nhá. Món này rất nhiều chất dinh dưỡng nhé anh nha. Vitamin B với vitamin C nhé. Đấy, ok. Tôi sẽ tí nữa tôi về sẽ về làm cái món xương rồng hun khói nữa. Ừ, xương rồng hun khói. Ông ông phát dòng quê đi cho tôi kìa. Đây dạ. nữa. nhưng mà ta đang bị đau cổ mà ừ. chứ không nói được dòng quê <laughs> vãi cả đái đầu cổ không nói được dòng quê đây đây đây à, giới thiệu với anh em đây nhá món đặc vâng. sản của quê tôi nhá yêu nhỉ ừ. Thôi được vậy yêu thế không phải làm thật nhiều chứ nó phải ngon nếu mà <coughs> đây đây đứng đây Nghe đi kiếm cái sừng rông nghe vất vả nhỉ ừ. Món đặc sản nó chả thế Tìm mãi phải tìm được <laughs> Nhìn thấy không? Có đấy nhá, anh em cứ về làm cái món này là tuyệt vời Ông mặt trời nhá Thế thôi ông ơi, để con lần sau con ăn chứ bây giờ cắt hết thì ngày mai lấy đầu mà ăn Không, cái món này ngon mà mình phải ăn cho nó đã Thôi thì thôi, nhiều quá đấy Được chưa? Đây này Đâu? Đây đây nhá, anh em ăn wow. vào là cứng như gai nhá Ồ, nhiều nhỉ? Ừ. em à, chúng tôi à, vừa đi à, hái xương rông với xong và chúng tôi sẽ chuẩn bị để về nhà chế biến anh em chơi trong giấy lát để chúng tôi sẽ về à nhá anh em chúng tôi vừa về đi hái được rất là nhiều sừng rông sừng rông à, ngon nhá anh em chúng tôi sẽ đi về ăn sau đó anh em chúng tôi sẽ làm cái món sừng rông sao lăn giống hun khói đi đường nào ta ok ok anh em chuẩn bị lát uh, về là sẽ được chứng kiến món độc lạ nhá chưa bao giờ ai được ăn oh, món đấy có sao được thịt bò không ta anh em ơi đấy, anh em chúng tôi chuẩn bị làm sườn rông rồi nhá đấy đi uh, chuẩn bị đi mà đấy, dính một phát vào chân để quay cái clip này phải trả giá rất là đau đấy nào quay tao đi ờ quên mất <laughs> hẳn là quay tao đi anh em à, chúng ta sẽ à, làm ở đây hoang dã thì anh à? làm đây dẹp hết cái này đi xong lá đấy, dập nó xuống cho anh em xem xương giống đây nhá cấm lên cho anh em xem cả rồi ok một cây này hai cây này rồi và rất là nhiều cây ở đây này ok Đấy, quần ấy làm xong quần ấy thì Hưng nổi tiếng nhất mạng xã hội. À, ta mới đều lời dùng nhau. Mới đang quay này Cùng nhau nổi tiếng. Hả? Không. Dưng rồi. Thế, thế dưng đây có có hình không? Không. Ấy. Dưng này là đừng im làm gì bởi hình. Thế thì, thì, thì ấy làm luôn gì? Tư. Để ta bấm. Rồi. Chặt xương rồng dần này rất ngon bạn ạ Hẳn <coughs> là rất ngon Ông làm nhanh nhanh cho tôi cái Đói bỏ bố lên đi Thôi thôi bỏ đi Cắt đi Thôi mà làm đi <laughs> Thôi để à, hai thằng đều la cho nhanh Không một thằng làm lâu lắm Bà mẹ mày đứng dịp lối đây nha Có gai đấy Nửa tháng sau nó thối đi thì được Đâu thì thì phải dàn gòn vào đi lối đi hất là sang bên đi đi vào chết đấy ăn xương rồng này rất bổ béo nhá à bổ thôi không béo đâu béo thì tôi có tiếng rồi à, à đây mà muốn. làm đi đâu ra đâu nhỉ đây cứ phải à, ấy gòn nó trong kia giảm nó chết không à, bà mẹ mà đi dép vẫn là không vẫn còn nó trong góc gì cái lá xong chưa cái đấy còn làm được không cái đấy thì làm đi làm ít thôi mà mốt quay tiếp gai xương rồng thì rất là nhọn nhưng mà ăn thì rất là ngon anh như vậy rồi nhá đấy miếng xương rồng này hát trực tiếp đi đang ở đây mà Hả? Ừ. đang quay phim thì hát trực tiếp gì hát trực tiếp thì tí nữa quay ra được hỏng phim rồi. Để tôi nha. chuyển ấy ra cái chỗ người đi nó thì lại mình mất công bốc dân thôi giá cái giá này bây giờ nó mấy thì mình bốc vậy tao vả chết thì đã quay ra điều đấy về bốc vãi là tao giết mây nữa chỉ ghi được video mà giết anh em Đéo <laughs> nên, chắc cái này mài rau thì có tai mà không phải tầm <laughs> Chả thì dư của bố ấy Thôi thì thôi bạn này, nhiều quả nó ăn hết rồi Thế thôi Làm để trình bày Ôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Trình bày thì làm gì Mất thời gian Thế thôi, để ấy nốt cái này để, để, để, để, để, để, để đi rửa đây. Ừ, rửa thái đi. trước hay là rửa sau? Chứ phải rửa xong mới thái rồi. Này, nghe có vẻ ngon hấp dẫn đấy. Tại vì cái này nó không có chất độc hại gì rồi. Thế bạn xem ra. Ờ, nó nhiều vitamin mà. Còn châu Âu nó toán ăn cái đấy thôi. Thế thôi đấy bạn uh, mang ra bàn rửa để để để tao à, ấy cái này để tao hót cái này không quay lại cách rửa à? có đi ra để hót cái này bỏ đi chứ ai để thế này để này để dặn vào chân mà chết này tứ nã từ tứ để để để hót cái này xong rồi mang này quay đi quay theo hai thằng nhặt cái này ra để để để vứt nó đi cái này ui cắm nó tay đau quá anh em ạ ấy phải dặn vào chân thì thôi đi vỡ mồm luôn đi mày đang quay đúng không Tôi dạ, đang quay Thế mày nghĩ đã tao không quay à Ôi dồi ôi thím Người ta trồn mới mà Là bố mày Anh em ơi Cái món này là là rất là ngon Bổ béo nhá Sản phẩm này là không chất bảo quản này Không gây ung thư này Đúng chuẩn luôn đấy có thể là ờ, chết sát từ tự nhiên 100% này <laughs> Hẳn là chết tự nhiên <laughs> Tao đi chết mấy đây <laughs> Tự nhiên 100% nha Nếu mà ăn xương rồng mà bạn sẽ cứng xương và giòn ra Tao đi chết Hẳn là cứng xương thì giòn ra Làm xong clip này là mới lại nổi như cốt nha Ôi ta xin mấy anh em nào vào mà thấy hay và comment nhé. Mày dẫm vào chân cái đấy lại. Chết. Ờ, Món ăn này là rất là ngon, nhưng mà các bạn làm nhớ nhá. Đừng để gai nó đâm vào tay. Nhớ đấy, đừng để gai xương rồng đâm vào tay là là, là nguy hiểm lắm à, xương rồng này nó nó nó nó kinh tởm lắm thì thôi á à. đang trực tiếp à đang quay mà trực tiếp gì ăn trộm gà <laughs> tôi giống thằng đi bắt trộm gà thì rõ ràng mấy thì toán đi ăn trộm gà cho tao cái sườn chưa à, anh em tôi bắt đầu đi rửa nhá đây nha bếp là bếp bếp chuyên dụng đấy đây đều giòn chứ Ôi giời Quay đấy là với dân dã mình sẽ bị giòn Đấy nào Đây là mượn bếp mà nhà hàng xóm nha anh em nhé Hay là lán luôn trong đấy đi thì quay ra ngoài kia lại phải kê bếp có thứ rách việc cái này con chưa có máy lửa cơ trâu đấy trâu sạch cái trâu bẩn trâu sạch rửa nó đi ba vâng. à, nhà bếp nhà tôi nhá Rồi Anh em à, bỏ cái à, mắt ra nhé Nhìn lên đây xem quay đúng chưa Đúng rồi Ừ đang quay đấy Thái đi Anh em nhớ nhé Ăn cái món này rất là ngon Nhiều vitamin Bày đặt đi lên lên à, lại còn nói rằng phổ thông Đủ chưa? rửa Rửa sạch vào. Rửa anh em nhớ là phải rửa mà cho tay xuống mà khoáng nhá. Bãi cả cho tay xuống mà khoáng. Đương nhiên chả nhất. đâu đấy chạy chạy đi ăn trộm củi được ở nhà ai cái đấy nó đun như nỏ lắm nỏ được sao nỏ thì nó nhanh chạy hết đua lang phải lấy lít kích nhỉ quay ra cho khán giả xem coi anh em nhớ ăn cái món này nhá xương rồng xào à, lăn với à, xương rồng hun khói quả đấy hun khói thật anh em ạ 17 phút cho bạn ạ cắt đi cắt đi giá chưa anh em ơi chuẩn bị à, chúng tôi sẽ à, lên lửa nhá cho mấy cái màu rang này vào này anh em xương dầu hun khói là cái đây này đây là khói nhá mơ muối đâu đây mơ muối đằng sau ấy hai củ xả đây Đúng vậy, cắt hai củ xả làm đũa luôn Hai củ xả dai này Đây ai xả dai ở đây này, cái cây nó to này Đây đéo phải xả Không phải xả À đây đấy, xả bên đấy đấy có độc không? Không Xả nó mang tính lành mà Ăn với thịt chó rất ngon nhá Thế thì là thịt chó nó nóng, ăn xả và thì nó ấy lại, nó cân đối lại Yêu hoa này Em mấy không ấy đi Vừa phải dưng lại rồi Trời... Giờ quay đây này còn đấy à, hưng à, tóc đẹp online nổi nhất mạng xã hội thì lại vỡ mồm thằng nam dạ lắm Đấy nhá, anh em thấy món ăn ngon chưa? Ủa nhìn hấp dẫn quá Nhẹ, nhìn xanh ngon nhỉ Hả? Cho ít muối không có mặn nhá Ủa, nhìn hấp dẫn ngon nhỉ Mà nhiêu mỡ <laughs> Vãi cả trưởng thôi Làm mỡ thế À cho làm muối thế Mặn ấy vào đi cho cho cho cho củi vào đi à, cho rác vào đi vừa gòn nó vào thì mình nhét vào được không phải làm đi để thọc quay chẳng vãi cả Đây nhá, bạn tôi nhá, chuẩn bị nổi tiếng rồi đấy. Anh em ơi. Đấy. Tôi à, đang làm cái món à, chưa bao giờ được ăn. Đúng. Ai mà không ăn thì à, cảm thấy là vô cùng hối tiếc. Hẳn <laughs> là vô cùng hối tiếc. Mấy lửa đâu? Có món đấy nghe hấp dẫn đấy. Tại vì chưa ai ăn mà chưa bao giờ ăn luôn. Ừ. Ồ, mình không nghĩ là cái món đấy có thể ăn được ấy. Nếu mà anh ấy mà ăn mà anh ấy mà lăn đùng nhà chết là anh càng nổi tiếng. <laughs> chết cái tổ sư như mấy à. Anh bối rối quá mà anh sợ quá mà. Chó chua à? cơ sở thì phải nói do xóm dĩ cơ sở không nhưng ai biết cơ sở nào ở dưới ồ thì chưa đôi bạn ơi nó không xanh nữa mà nó chín quá hay sao ấy không đây chả chín quá rồi được con không thì con khỉ không mà mấy người đi ai ui đau quá Đấy ui đây gọi là xương rồng hun khói nhá. Wow, món này chắc chắn là ngon rồi. Au, au, ui, nóng quá. Ai. Đấy chín quá chứ bạn ạ. Không. Đây làm như thế là mới ngon. À, ui, cái xe mắt luôn. Ôi rồi Đấy đấy ngàm ăn luộc cái chứ còn à nó ra nước bạn ơi. Ừ. Ờ. Vì cho mình với lại cho ít ờ, mỡ và dâu ăn nhưng mà nó ra nước. Hóa Đúng ra là thế, nó ra nước các bạn ạ. Ai da. Khó quá. À. Ush. Nó ra nước, nó ra nước. Mình là cứ tưởng nó nó nó nó, nó ít dâu ăn mà ra cho nó ra nước món này nếu mà ai mà làm nhá lần sau mà làm thì nhớ là cho ít mỡ thôi không còn nó ra nước à, à, uh, Nãy chắc chín rồi nhỉ? Chưa đâu, cứ cho nó chín thêm chín. Ôi dồi thì nãy là chín quá rồi đấy. đỏ ngọn đây này. Ôi thế đấy chín rồi, bỏ ra ăn đi. Mẹ ăn đâu tiền nhỉ. là xương rồng hun khói đây nha à quay vào đây quay vào tao đây này đấy đối đối rồi các bạn đây đây là món à, sườn rông à, sao lăn nha anh em nhé Đấy, hiện tại bây giờ thì uh, nó đang rất là nóng và tôi sẽ chơi một chút nữa để cho nó nguội. Tôi sẽ ăn thử xem nó như thế nào. À. Đây. Anh em chúng tôi sẽ à, thưởng thức cái món à, xương rông sao lăn nhé. Sau một thời gian đi tìm kiếm rất là lâu mới được cái món này bây giờ sao xong rồi. Đấy. Ăn chưa? Nó sụp sụp mà. Ô, sao khó gấp thế nhỉ? Hay là cái của mình nó chín nó khó gấp, đưa mời này ngu lắm cái này nó nhọn đâu không biết cắt ngon tuyệt vời ngon lắm chua chua ngon ngon ăn kiểu như rau sam ừ. ngon nhỉ ngon ngon anh ngon em ơi Quang. À? Dạ. tôi dám chắc là anh em chưa bao giờ ăn cái này ngon thật nó chua chua mà chua chua ngọt ngọt mà ăn um, rất là dễ ăn nhé ngon thật ăn không quang ơ quang vào đây à <laughs> quang sợ chết không dám ăn này nhưng mà ngon thật mà hơi nóng bạn ạ ừ, ừ. mà ăn được cơm ngon thế nhỉ ừ, quả ngon tất cả chắc là anh em uh, chưa ai ăn sườn rông à từ từ từ cơm cơm cái này để để để để để, để. À. anh em nhá chúng tôi sẽ ăn hết cái này để chứng minh cho anh em thấy rằng là xương rồng à, có thể ăn được nhá ăn không bị gì ăn không bị chết đâu nhá <laughs> cái thằng à, quang kia lom rom sợ không dám ăn nhá <laughs> ừ, ngon dã man luôn lấy cái non đấy ôi nó chua chua ngon ngọt bạn ạ Ủa, bạn rửa thế nào bắn cả rác vào đây Ngon quá Quang ăn không? <laughs> ăn đi <laughs> thử ăn nó xem, ngon cực Một anh ăn có chết được đéo đâu mà mới lo Ngon không? Chua chua không? Phát biểu cảm nghĩ Các bạn ăn cái vị này cứ chua chua các bạn Ngon ngọt nữa Vâng Phải không? Ngọt chua chua anh ạ thật mà về ăn cơm đi <laughs> cơm nhá nấu vô gì nó có cơm ăn uhm, ngon vãi trưởng luôn Đùa ăn ngon thật mà lần đầu tiên ăn luôn này bạn ạ lần đầu tiên nhá tất cả các youtuber trên um, uh, youtube chắc là chưa ai ăn à, món ấy đúng không Điều này mới quay vớ vẩn Thử mà anh em chú ý nhé sừng rông này không phải ai cũng ăn được nhé tôi ăn không bị dí với thằng bàn tôi ăn nó bị ngộ độc rồi này <laughs> nó bị nôn hết cả ra này nhé anh em nhé đây là gọi là cho chó ăn chế <laughs> sao ta ăn không bị dí mới bị à? hả